Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Welcome back Thì hôm nay như đã hứa, mình sẽ cùng với anh em build một nhân vật sụt Witcher với trang bị cực kỳ là thấp với xét lên gần đam trên người và một cái win 2 mà hiện tại em nó đang đứng ở cái map cao nhất bằng với level mà có thể nó lên được và cụ thể ở đây là gì chính là em nói mang đang ở level là 1012 và đang trên ở map AB1 anh em hãy nhớ 1012 mà có thể trên được AB1 cùng khi mà anh em lên được 1000 thì anh em có thể lên được AB1 rồi và muốn lên AB2 phải là 1020 và hiện tại em nó đang farm ở vị trí là hotspot quái cực kỳ đông và cực kỳ mạnh mẽ chứ không phải là đứng núp quái để trốn quái để có thể sống sót được mà đây là có thể farm được luôn thế làm sao để có thể build được một em sung như vậy thì trước mắt chúng ta hãy đến với trang bị của em nó chúng ta có ở đây là gì một set lên gần cộng 13 cái mũ cái ảo thì chỉ là cộng 10 cái chân thì cộng 11 cực kỳ cùi được có cái à, cái chân cộng 15 cái quần cộng 11 và một cái tay chỉ là cộng 11 mà thôi và vũ khí của em nó chỉ là một cái gậy 380 bình thường cộng 15 chứ không phải là gậy 380 Excel lần hay là khảm mắc đồ như anh em hay nói là mình hay build mắc đồ các kiểu thì hôm nay sẽ là nhân vật cực kỳ thấp và vòng cổ của em nó chỉ là một cái vòng cổ hồi 8 mana khi mà giết quái kèm theo đó là sẽ một cặp O-ring level 700 để tăng 7 speed và một cái O-ring bên trái level 300 để thêm được 200 máu ngoài ra cái cặp ring của em nó chỉ là cặp ring hai hộp DDHP 44 và bên này là DDH mana vẫn là 44 và một cái win cộng 10 như mình đã nói từ này một cái khiên level 1, 4 và 5 cực kỳ rẻ mạt luôn và không thể thiếu để có thể gây đam được quái chỉ là cái putnik này thì sự lợi hại của putnik là khi mà có thể gây ra 13 hiện tại đang là 777 thì nó sẽ gây ra 13 phần trăm máu tối đa của con quái khi mà xảy ra hiệu ứng putnik và enter chỉ là 770 đủ để kích hoạt putnik lý ra cộng 10 mà thôi và tại sao em nó có thể đứng được ở cái mảng cao như vậy với những trang đứng như trên thì điều quan trọng chủ yếu là cách build mà anh em muốn tăng cho nó chắc chắn chúng ta sẽ phải đi với theo nhân vật là dòng súng agi với agi là 2000 max speed 288 đến 288 trên chỉ đủ mang đồ thôi nha anh em và lấy 500 mana để vừa học skill và vừa có thể gây được đam này được phúc đích và chúng ta đạt được ở đây là gì grid down 35% không cần lần down hay double down một thứ gì hết và chúng ta sẽ có điều quan trọng để có thể trụ được là khả năng giảm đi 55% nhận vào down nhận vào và 79% down đã được hấp thụ đi gần như là quả chỉ gây ra down cơ bản và còn down thuộc tỷ là gần như là mix thì 55% này ở đâu ra 55% này nó sẽ đến từ item mà anh em trong mang trên người đầu tiên là cái mũ 7 cộng với 4 là DD sẽ được giảm là 11% tiếp tục chúng ta sẽ có là cái áo đây mình sẽ tắt bớt cái nhân vật đi cho anh em trên thế giới khỏi chat chúng ta sẽ có 44 là 8% 54 đây cái quần à, cái quần chỉ là 5% mà thôi cái chân sẽ là bao nhiêu đây cái chân sẽ là 7 cộng 4 là 11% và cái tay đây là 5 và chúng ta cộng lại bây giờ chúng ta sẽ cộng lại 11 cộng với 8 cộng với 5 cộng với 11 tiếp cộng với 5 sẽ là 11 với 11 là 22 22 cộng 8 là 30 5 cộng 5 là 40 phần trăm vậy là 40 đây mình sẽ viết lại cho anh em đây là 40 phần trăm nha anh em nhưng mà ở đây 55 phần trăm thì ở đâu ra chúng ta sẽ tiếp tục với Capri DD4 nữa hai cái nghĩa là 8 ring nhân 2 của 4 đây 4 nhân với hai cái là sẽ là 8 phần trăm và 40 cộng 18 sẽ là 48 phần trăm vậy tại sao lại có 55 55 chỉ là ở cái khiêm ở cái lấy socket thứ hai DD reduction thêm 7 phần trăm tiếp tục chúng ta lấy 48 cộng 17 sẽ là 55 và con số năm này được đam được giảm đi chính là 55% về các sân đam này ngoài ra chúng ta sẽ có 79% áp suất rate áp suất rate nó sẽ được tăng bởi cái skill sụp barrier và win hai thứ này sẽ được cộng lại à này mình quên nói chúng ta sẽ có thêm một cái con ngựa ma level cộng 3 yêu cầu lập ma 800 và hiện tại ngựa này đang cộng 3 nha nhé vậy đối với bảng master như vậy à bảng A thì chúng ta sẽ đảo qua một chút về cái bảng tính thì thuộc tính của mình attack power chỉ là 776 nhưng mà đẹp nó lên tận 1017 đấy 1017 đẹp cực kỳ ngon đấy là sự lợi hại khi mà anh em tăng như ghi tiếp tục chúng ta hãy đến với bảng master bảng master của em nó ở ô đầu tiên mình sẽ là giảm đi phần trăm cái à, thiệt hại khi mà gây lên các cái à, vũ khí làm giảm cái tiền mà anh em sửa chữa đồ ngoài ra chúng ta sẽ tăng 11 điểm vào hồi mana tránh hiện tượng hết mana khi đi trên và 10 máu và 18 đến 20 điểm hồi AG vì tốc độ đánh của anh em rất là cao anh em có thể thấy hiện tại tốc độ đánh max speed đây max speed mark speed ừ, 288 đến 288 đúng không anh em vậy ngoài ra chúng ta sẽ tăng thêm 15 điểm bảo thủ để cái đây thủ của anh em đây đẹp đây như ở video trước mình đã nói và mình sẽ chỉ đảo qua một số vấn đề quan trọng ở trong cái bảng master này mà thôi thì chúng ta sẽ dồn tiếp 20 điểm vào NE e và AGI là hai cái điểm mà mình đang cần nhất và thêm 15 điểm vào Stain đây để mình giảm côn để mình tăng vào AGI và lấy 10 điểm vào khiên và 10 điểm 15 điểm vào đẹp cơ bản để tăng thêm đẹp 2657 đẹp và chúng ta phải tăng thêm 20 điểm vào attack success rate để làm gì để tăng khả năng tấn công thành công và chúng ta sẽ không mix khi mà chúng ta đánh quái chúng ta sẽ tăng 10 điểm online Lightning 10 điểm vào Battle Strain và 10 điểm để lấy quẩy trong và chúng ta cũng phải tăng thêm 10 điểm vào máu để tăng thêm được 10 điểm mắc mana và 11 điểm vào mắc AG như mình đã nói hồi nãy AG tụt rất là nhanh cũng tím mất đi rất là nhiều cuối cùng chúng ta sẽ tăng tiếp 15 điểm vào mắc máu để có được một lượng máu có thể trụ được quái nhưng mà nếu sau này em lên móc cao thì cái điểm này là cực kỳ quan trọng ngoài ra chúng ta sẽ phải bắt buộc tăng thêm attack rate và để 10 điểm vào quan hệ. riêng mình nếu mình đã đi theo con đường không cần đây anh em phải hiểu là khi mình tăng 10 điểm vào cái ô đầu tiên thì chúng ô thứ hai chúng ta sẽ tăng thêm được 10 speed nhé em. attack speed increase by 10 đấy và lấy 20 điểm vào sụt 3 để giảm được thêm 13,52% đam reduction cực kỳ ngon đam là đam áp suất rain là đam hấp thụ chứ không phải là đam giảm đi khác nhé nhé và lấy 10 điểm vào hồi mana và 20 điểm vào hồi máu chúng ta cũng tăng thêm 10 điểm vào khả năng tồn tại lâu của cái vòng sụt barrier và lấy 20 điểm để tăng max mana tối đa có thể ở đây chúng ta sẽ lại lấy 10 điểm tỷ lệ hồi 100% máu và lấy 20 điểm hồi 45 máu mỗi đòn đánh có tỷ lệ xuất hiện nha nhé và ở đây chỉ là bảo master thì master 4 ra sao đối với master 4 của em nó chúng ta hãy ngay lập tức bây giờ rồi master 4 mình sẽ di chuyển một số anh em hay hỏi là làm sao để có được cái ờ, quyền rồng nâng cấp thì chúng ta phải di chuyển xuống đây con chuột chuột nhấp vào số 2 chúng ta sẽ tăng 10 điểm tối đa ở hàng này tối thiểu chứ không phải là tối đa để tăng được ô chúng ta tăng start start này chúng ta sẽ tăng vào agi ok start master 4 sẽ tăng vào agi đây tăng vào agi tiếp tục chúng ta tăng thêm máu để tăng khả năng trúng máu và ở ô dưới chúng ta sẽ tăng thêm 10 điểm để tăng thêm đẹp của nhân vật ngoài ra chúng ta sẽ lấy đi bút độc để làm cho độc quái nên khả năng đau chúng ta sẽ ok hơn và ở cột dưới mình sẽ không tăng vào Electric Magic vì đam của mình hiện tại phụ thuộc chủ yếu là đam Putic mà thôi đam thuộc tính nên mình sẽ dồn điểm xuống tăng vào Osta Master 4 cùng tiếp tục dồn vào Agi và chúng ta hãy chiêm ngưỡng em nó lại lần nữa với 1, gần 1,2 triệu đam đây gần 1,2 triệu đam thuộc tính và gần 60 ca đam bình thường cực kỳ ngon với một set đô cực kỳ rẻ như này thì việc mà anh em có thể trên được ở map cao rất là đơn giản so với em em đầu tư là set SH này cái các kiểu con đa điệu thì trên đây mình đã build một nhân vật sum với item thấp theo yêu cầu của anh em hy vọng và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo và anh em đừng quên để lại bình luận cho mình để thấy được video này có ích hay không và mong muốn của anh em tiếp tục build một nhân vật nào và xin nhắc lại là mình vẫn còn nợ một bàn build một nhân vật GL và mình đang trên đường làm cái nhân vật GL đó và hy vọng là sẽ có video sớm nhất cho bạn bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo